người tuổi Tý sang năm đúng không ạ? Người tuổi Tý. Đúng không ạ? Người tuổi Tý sang năm đúng không ạ? Cát tinh chúng ta có nhất mạch có dịch mã đáo vào. Bởi vì là bởi vì là thân Tý thì thì mã đại dần. Đúng không ạ? Nên tất cả người tuổi Tý đều có cái dịch mã cho nên là cái việc mà thay đổi cải tiến nâng cấp cái phương tiện đi lại sẽ là một việc rất là tốt ngoài ra nhất mạch là tài tinh cũng là đào hoa tinh đáo vào cho nên là sang năm là người tuổi tý chuyện nhân duyên rất là tốt lành khi mà nhân duyên đến thì đào hoa nó đến thì đúng không ạ bây giờ gì như tôi sang năm đào hoa nhiều chẳng hạn đi thì lưu ý là cẩn thận là nghĩa lộ là vợ hoặc là cố gắng giữ mình mình hoặc là biến cái đào hoa đấy thành tài tinh chứ không thì lại làm cho là cái chuyện gia đạo cho gia đình nó sẽ bị ảnh hưởng vì sang năm là cái chuyện tình cảm của người tuổi tý cũng rất là cát chúng ta có nhưng mà nhưng mà lưu ý này vì là cái hung tinh thiên cẩu vì là hung tinh tai sát và hung tinh điếu khách nào đao đến cho ông nào mà nhằng nhằng nhằng bên ngoài á lưu ý là bị bạn bè nó mách lẻo hoặc là bị người ngoài mách lẻo là chết toi cho... <laughs> cho nên là cái chuyện tình cảm tôi đánh giá tụt đi hai sao do là gặp phải điếu khách và gặp phải cái tay gặp phải cái thiên cầu và đừng nghe cái lời dị nghị hãy nghe con tim mách bảo đặc biệt mấy ông giáp tí chưa vợ và mấy mấy bạn bình tí đúng không ạ đến tuổi lấy vợ lấy chồng rồi đúng không ạ và chúng ta có thể mà thực hiện thực hiện cái cái cái, cái động tác đó để mà chúng ta lưu ý ngoài ra là cái tay sát là nên thành ra là cái việc đi lại là hết sức là cẩn thận đúng không ạ dễ có cái tai nạn tai họa trong quá trình di chuyển thì anh chị có thể hóa giải bằng cách là vào những tháng thân tí thìn đặc biệt là tháng tháng dần là tháng riêng tháng 3 là tháng thìn đúng không ạ tháng thân là tháng 7 ờ, và tháng tí là tháng 11 anh chị có thể mua cho mình một cái đôi giày đôi dép mới hoặc thay đổi cái giày dép hoặc là thay đổi cái phương tiện đi lại của mình thì nó sẽ đem lại những cái điều tốt lành cho anh chị trong cái năm mới